Cette vidéo contient des recommandations qui peuvent sauver des vies et arrêter la propagation du coronavirus traduite en une langue minoritaire du monde. la Je directeur général masemrina je suis chwek la de la coronavirus moyen am ga ma mi vama liudi ma mi vama keddi nzari o chimi galam chimi namuli choya vai kamrun tani kulo marwa go nam choya yo moyen am ga nang avang din ga ni nang mai tu goi wa đi tu ga lau ma nang tu kalam ka mai tu goi wa đi masan go dikle deona la klak la gang go bun di ma gurdia yo nang mai lanang yo, ki naga he julur de nala naga he mission nala he limati nala go lumugo nang mai hepsing sa di kai me ga nang asa jok mo ni samara la samara asa jok mo ni la nang chol go ga ni de na wang chugui bunang cha mi kara, tu go wadi tigar se bunang lagi yo sama vi gi ngồi nam nay um đôi vị đi cái nam nằm cái cái một nà lạ chế khi ba tuang gi qua nang ớt tuang ma gi ngồi lọ yo ngồi vì sao anh nằm mấy căn ngồi đi yi ha hay numero ma 15 dis 15 dis Cap var Cap va mai đi cái nàng yi doctora mi si doctor mà ma phăng vô ông thì uh, ờ, hen nghe ni amo em vang đi nghe ni nang chol kalo gali manang cho hen kaf nang musbangu ko ze zabul la la zabul mai di nang musbang ze zek tu musna nang dabia go ta, chol hot vo gai ni se nang musbangu chol kal vo vangai nang này cái này cái này nala